ôi dập mi định nghi mây nơi à nào nào dẫu mà con cá nó mấy lội so đi lẻ lờ chim bay lừng lờ ông mây dặm kia thì đường còn sao bông mây trông chú mấy tuổi nó mây lên nâng nâng ngàn yêu trên điệu lý này à dẫu mà em với người tớ mây tương còn lý gió vẹo lý rằm lùng ai ơi là lùng dẫu mà cơn lý gió không hư cây cây xanh kia kia đường còn tươi ly tôm sao bông mây chân lá nó mấy rụng huê nó mấy rời nồng